xuân này tôi nhớ xuân xưa một chiều xuân em đã hẹn như ươm tình trong cánh hoa mơ đưa hương theo làn gió em nói rằng em viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ hẹn gặp nhau khi pháo sao em đừng chờ tôi trước sông tôi đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đang